và đây là vị trí uh, ờ, rạch của anh chị nhá gạch thì uh, ờ, rạch thì Giang mua là 2.000 viên cứ ba anh chị nhá 2.000 viên cứ 1.000 uh, một viên là 1.400 2.000 viên thì là 2 triệu 8 là tiền công thuê chở lên đấy thì uh, như hôm trước mình cũng đã quay một cái clip rồi cũng bảo với các bạn chị mọi người là cũng biết rồi là một bao xi này mình lại thuê chở lên trên đó là 15.000 một bao cơ 15 nghìn một bao người à, bà con không ai mua ai chở đòi 20 nghìn nên mình đang bảo thôi cố gắng giúp mọi người thôi giúp gia đình khó khăn thì mình cũng không thể ấy được là xe nó không lên được nếu mà nó xe nó lên được phía đằng trên và đằng trong nhà cháu chạn thì để cả mình có giả cước cao người ta cũng không chở vào được thì đâm ra lại mất hai cái lần đấy thì mình cũng xin thông báo các bạn chị ừ, cả mọi người cũng biết đây là gạch à, đá cái gạch để để lát cái nền nhá ốp lát đây các anh chị nhá gạch này mình mua là là là là gạch 75 ngàn đấy là, là một, một, một mét vuông màu thì màu cát 60 hộp và khổ là 50 50 các anh chị nhá 50 50 10 là 60 mét vuông mình chỉ lát ở phía đằng trong nhà của cháu Trạn thôi đó và cả cái uh, gạch này mình cũng thuê trở lên đấy, chỗ đấy là mình uh, thuê cái uh, gạch kia và cái uh, chỗ này là một triệu sáu đấy mới trở lên và cả xi măng 15 nghìn bao và cát thì là hai trăm rưỡi một khối đấy qua thì anh em mọi người đã chở cát uh, lên xong hết rồi hôm nay là mọi người bắt đầu là chở xi này chở gạch kia này là chở gạch này trong vòng ngày hôm nay là mọi người sẽ chữa hết thôi cái cát thì mọi người đã chữa xong hết rồi à, và phía đằng bên trong thì hôm nay là thợ cũng bắt đầu là mình bảo là mọi người thợ là sẽ bào bào cái cái ờ, khu vực mà mà thì cái nhà của cháu trạng là cái vách cái vách gì nhá là cái vách nhà ấy là mình sẽ bào lại toàn bộ và mình ghép lại làm sao mà cho nó kín nhất để gió nó không lùa không thổi vào ấy thì khu vực chỗ nhà cháu trạm rất là trống trơn gió rất là mạnh đấy và hai là cái ờ, chỗ mà nó thiếu sau khi mình bào và mình lắp ghép xong thiếu thì mình sẽ mua những cái ván mà nó mới đấy về mình lại ghép tiếp tục vào để làm sao mà bưng cho nhà cháu nó kín nhất và mình có hỏi qua một cái ván nó là 55 nghìn một cái ván đấy, công thợ người ta bào và người ta đóng luôn thì mình cũng bảo là thợ nếu như có thì mình sẽ mua của thợ luôn và mình sẽ bào và đóng luôn nhé các anh chị nhé bây giờ mình sẽ lên trên đó để xem thợ làm bắt đầu làm đấy còn anh em dưới này cứ chờ chờ thôi Chỉ xin mời cô bác chị lại tiếp tục theo ra ngoài nhà cháu trạn nhé à, khu vực mà nhà cháu trạn này đây cô bác anh chị có để ý là rất là trống trơn luôn à, rất là trống trải ấy nó gió rất là mạnh ờ, vì à, mọi người cũng nói ở đây đấy nếu mà lật tấm pro thì bị cũng may hết là nóc rồi đó ờ, thì cũng các anh chị có thể nhìn thấy được rồi là rất là khó khăn đấy thì đâm ra mà hôm trước mà giang có quay ghi hình thì các cô bảo là nên sửa lại cái vách mình bào nó đi đấy bào nó nhẵn đi sau đó thì cả bốn cạnh mình ghép vào nó kín sau đó thiếu cái uh, miếng ờ, nào thì mình lại tiếp tục là mình mua đấy, nếu đủ đủ kinh phí mình lại tiếp tục mua mình ghép vào các anh chị nhá và cũng có nhiều các anh chị là comment phía dưới à, bảo ờ, Giang là cái bể phốt ấy thì mình là làm tách riêng nó ra thì thực sự là mình cũng bảo làm cái bể phốt thì ở dưới này ấy các anh chị đây khu dưới này này thì là có một cái uh, chí mà rác của anh ờ, anh, anh uh, Lâm cho ở đây thì trên này đất cứng thì Giang muốn xây trồng cái nhà vệ sinh lên và để hở một nắp thôi sau này thì mình có thể là nhấc được cái nắp uh, bể phốt thứ ba đấy mình có thể là nó nó đầy không mình có thể là ấy nó đi nếu mà có máy và cắm mà mình hút được đấy mình chỉ ờ, xây trồng ờ, lên trên là hai nắp thôi đấy, để tiết kiệm cái cái không ờ, gian để cho nó rộng Còn, anh chị hai là cái ống thoát ấy thì mình sẽ dẫn một cái ống xuống đây xuống bên dưới này đấy thoát ở ra ruộng thì bà con là không cho cho thoát ra chưa đang có hỏi rồi Đấy, hiện tại thì mọi người đang uh, phía trong là bào ấy ba anh chị nhé bào nhà Đấy, hôm qua là mình kiểu hết cát lên rồi thì còn ít sỏi này sắt này và cái tép nước rồi cái bệ cút đấy là tấm tôn lạnh nữa thôi và ông kẽm nữa là là mình chở khoảng một chuyến nữa là xong rồi đấy mà anh chị nhá người đang bắt làm tháo hết ra này những cái nào dùng được thì mình mới ấy thôi mà không dùng được thì thôi được đấy chiều này không ấy à chiều này không vào à hả chiều này không vào vậy em có thứ tí nữa vào sau chứ à đây bảo sao xong vào luôn như này mình vào vào à, mình phẳng đây mình, mình à. kia xong đây cả cả máy này luôn này máy là hai máy và cái đòn tay này thì mình dùng cái đòn tay này làm cái thanh ngang này luôn để cho này ép ván mình thay cái đòn kẽm nha của các anh chị nhá là chị khỏe hết đây đấy này lấy chồng à, tối à, vật cả chồng xuống ấy chứ chồng còn gì phải vật mình vật đúng không đấy. không là tối mình vật chồng hay chồng đích vật được mình đâu vật nhau ra giường là chồng thua đấy khỏe con gái à, khỏe mà. nó chỉ thôi à nó là thùng nhá thùng là chết đấy thùng phải đi vá lâm ơi vào đào lên lâm đào đào một phút đấy đào hết đất xem này Đất xem này Hết đất này, hết xa ra Hết xa ra anh ạ đào sâu đến một mét mà nhẹ tay nó dễ vỡ đấy anh em cẩn thận thôi cứ lai từ từ thôi Nếu cái gạch kia thì không sao Cái gạch đỏ thì lai vỡ kiểu dính được Đấy nhưng cái gạch này là là nó chỉ mức hạn nó vậy thôi Cái này là 75.000 một mét vuông nha của các anh chị nhá Đấy là 60 mét vuông là nhân lên các anh chị biết rồi là 4 triệu rưỡi Nguyên tiền là gạch uh, à, plat này măng này là một triệu rưỡi một tấn mình lấy hai tấn rưỡi và rơi vào 3 triệu 750 ngàn Đó. Phát thì mình cũng giả hết tiền rồi và ờ, tiền ờ, công ờ, vận chuyển thuê lên đây toàn bộ à, qua là mình tính cả là 4 triệu 350 ngàn các anh chị nhé cũng là mất hai lần cước nên là rất là đắt đỏ phải chấp nhận thì nếu như mình không uh, thuê trở lên trên kia thì cũng ba anh chị cũng chẳng ai uh, chở cho ấy Đấy, bây giờ thì uh, cũng ba anh chị cứ bảo anh em nhà nhà nhà hai vợ chồng làm thì thực tế là bây giờ anh em uh, trong nhà cũng thế thôi anh em tổ tiên như anh em tiền bạc là người ta không làm giúp không đâu cái gì cái là <laughs> bây giờ toàn bộ mình đã chót thương thì mình thương uh, cháu và gia đình cũng như cũng ba anh chị bảo đã chót thương giúp rồi thì mình cũng sẽ cố gắng là kêu gọi các cô là ủng hộ thêm một chút à, cái tiền để uh, mua cái tấm tôn này này các anh chị này mai thì ờ, Giang sẽ đi cắt tôn đấy đi cắt tôn tại xưởng luôn và mình đã đo sẵn rồi cắt tôn là mình uh, bao nhiêu tiền một mét bao tiền mét ấy. Nguyên tiền tôn và ống kém là Giang nói là trên dưới 16 triệu gần 17 triệu Đó ống kém hoàn thành xong cái, cái căn nhà này thì cũng phải rơi ngon nghét là 60 triệu mà chỉ là không kể vì đắt ở cái tôn lạnh và ống kém rồi <laughs> là tiền bắn mái tôn rất là gần như bằng một cái căn nhà xây từ thiện của nhà nước là 60 triệu đấy bình thường đấy nhiều bên xã bên đoàn thể thanh niên người ta xây ấy như này ấy. mình thì là không phải là bên um, nhà nước nên là mình chỉ kêu gọi tư nhân và tất cả làm cho gia đình là mình cũng phải thuê rồi cả xi măng vật liệu anh em trong nhà thì đang không thể giúp hỗ trợ chỉ được phần nào người ta đến uh, giúp chuyển căn nhà dịch căn nhà trong một ngày thôi hầu như là là là mình phải uh, ấy đó. tiền uh, mạnh thường quân là mình toàn bộ <coughs> là mình phải ấy ra tầm trưa nay nữa mọi người chuyển lên cái gạch đỏ nữa thôi đấy khoảng tầm trưa trưa nữa là xong cái gạch đỏ là chuyển hết lên đây rồi đây còn sắt này cái uh, tét nước này tôn lạnh và một ít sỏi nữa mình để đổ cái tấm đan nha của ba anh chị nhá và tất cả các cút nước này bệ bệt nhà vệ sinh tất cả ống dẫn là em uh, nhận công trình uh, em trịnh là nhận công trình hai anh em là sẽ mua về anh em tự lắp đó và biên lai like mình sẽ thanh toán luôn cho hai anh em thợ anh em thợ thì là tét nước nửa khối sỏi nữa thôi và tôn lạnh nữa thôi là và cái ờ, ấy nữa bình tét nữa là hết rồi một chuyến xe nữa không cố gắng của kiểu một chuyến nữa Đến này thì uh, mình cũng bảo là anh Lâm là đào bể phốt Tranh thủ đào bể phốt Mọi người luôn Cái đất may nó còn mềm đây Trứng ờ, có đào trứng dưới đất mềm Cốt là chiều này là rộng là mét rưỡi anh chị Mét rưỡi và chiều này là 2 mét Là khối bể phốt này là 3 khối Mình cứ nhân lên là 3 khối Cái mỗi một khối là mọi người là lấy 600 nghìn ở trên mình và Sau đó là đầy nắp xong Bắt đầu xây lên mà người ta lại tính theo mét vuông và ốp lát luôn phía đằng trong Là rơi vào à, là một triệu Đấy. nếu mà đổ trần nữa thì một căn nhà lắp đầy đủ một cái tét nước đầy đủ ở trong nhà vệ sinh Đấy, bình nóng lạnh ở trên dưới 40 triệu 40 triệu không rẻ đâu các anh chị Đây là mình chỉ làm thế nào vừa cái số tiền mình thôi Đấy, thì anh em thợ bào hôm nay thì chắc chắn là sẽ xong hết cái gỗ này rồi mai mọi người lắp ghép một ngày một ngày bào một ngày lắp ghép hai ngày à, ba ngày láng nền xây nhà vệ sinh đó năm ngày sáu ngày năm ngày để hoàn thiện đào nó vuông nha anh cứ đào vuông nha đào ra đây nữa đi đào sâu vào đi còn xây nữa mà tính là lòng trong mà cẳng đấy sao cả anh hất nó ra, ra xa một chút được mà anh lâm ạ hất nó ra xa xa một chút không cần phải gần quá đây mình cập nhật cho các bác chị biết là con hàng như vậy đây là cái ống thoát uh, thoát sàn đấy thoát sàn mà ấy là sẽ đi ra bên đường ruộng còn cái ống mà thoát nhà bể uh, phốt thì nó đi, đi đường này các bác chị nhá đi xuống đằng dưới này mình sẽ mua một cái ống trôn thế này này thì à, bà con là dân bản đấy là người ta không cho làm cái ống thoát à, nhà vệ sinh ấy được vào ruộng được đấy, mình phải làm hai tách hai ống riêng tắm giặt đấy là phát ra một bên à, để phốt thì phát ra một bên đấy. ghi hình này các bạn anh chị à, cũng à, biết là như vậy à, hy vọng rằng các bạn anh chị mà xem được video này thì mọi người hãy chia sẻ lan tỏa cái sự yêu thương để à, có thể là giúp cháu à, chặn nó được cái căn nhà theo như uh, mong muốn của Thứ ba chị Mạnh Trần Quân đã trao gửi số tiền cho Giang ấy